rồi hello anh em nhé quay lại cơ sở của bên uh, lộc phát tài ha ngày hôm nay tiếp tục đó, làm vài số cái video chia sẻ đến cho anh em đó, về bộ môn chơi bài lá anh em nha đó, bài lá thì các anh em cần chơi những sản phẩm nào thì anh em hãy nhìn trên màn hình đây để mình có thể mình chia sẻ và mình tư vấn cho anh em về tất cả các sản phẩm mà các anh em có thể chơi được bài lá năm 2021 này thì trước tiên đó, thì mình sẽ giới thiệu qua sơ cho anh em một cái dụng cụ đó là chiếc ví đổ bài ha đó, ví đổ bài hàng sách tay về anh em nha đó, đây là một chiếc ví da cực kỳ là đẹp và hot năm 2021 này Đấy. thì công dụng và cách đánh cách chơi làm sao để có thể ăn được khi các anh em vào trong sòng sớ để chơi bài xì dách ba cây đó, hoặc là bài liên mà các em có thể cháo được ha bài là phải nhờ vào những chiếc ví này anh em nha cái ví này nó hỗ trợ cho anh em đó là đổ được cái bài cháo được bài đó anh em là có nghĩa là mình đổ được cái bài và nó có thể giữ được một cái bài trong này thì các anh em chơi bài 52 lá bài tất nhiên các anh em phải lấy hao đi một cái bài trong của 52 lá đó, đó một cách ha thì cái ván đầu tiên các anh em chơi các anh em nên nhớ lựa và lấy được hao đi trong chiếc ví này thì chiếc ví này nó có thể là nhiều ngăn cho anh em ha có thể là bỏ giấy tờ sạc đây là cái sạc này anh em này đó, cái này hết pin em có thể sạc vào nó cho là sạc hay điện thoại thôi đó, giấy tờ tùy thân các anh em có thể bỏ vào ừ. tích tinh tịch trong đây vẫn được nhưng mà nó có thể là có một chiếc máy đổ bài trong này có sẵn rồi ha chiếc máy nó cực kỳ là nhỏ nó gọi mỏ vít đó anh em, có thể làm một chiếc ví này đó. thì mình sẽ test sơ qua chiếc ví này nó đổ bài như thế nào anh em nhé thì bây giờ mình sẽ khuôn một cái bài ra mình à, đổi vài cái cho anh em xem nha trước tiên mình sẽ test sơ qua bí này anh em à ha đó nó là có mẫu vào này anh em không đó anh em không ở đây là chú bí này mình sẽ để này đó vào ra vào ra để mình gửi cái bài lên cho anh em xem cho dễ nha teo này đúng không hàng teo ừ. con này không đỏ này đen này giống như một ảo thuật đúng không anh em thì cái nhanh tay lại mắc hay không là do anh em có anh em vào sòng mà có chiến thắng hay là chơi đừng để ai phát hiện là do anh em thôi anh em nhé đó còn nó chỉ là hỗ trợ cho anh em để anh em có thể chơi làm sao cho nó hiệu quả đó. chứ còn bây giờ gọi là chơi sang chín chơi 5 năm thì đôi khi thì đỏ thì ăn còn đen thì đôi khi các anh em đen các anh em đâu ăn nổi đâu đúng không đó. thì bài thì các anh em bình thường thôi nó chỉ là công dụng các anh em chỉ việc là cháo đi một lá bài và nhớ trong đó là các anh em chỉ cần cháo bài thôi ví dụ bây giờ các anh em chơi ba cây đi ha liên gì đấy đó ha chơi ba cây đi bài thì bất kể bài chợ bình thường bài nào các anh em vẫn có thể đổi được đúng không đó thì ván đầu tiên thì các anh em ờ, đây đi ha đó ván đầu tiên thì tất nhiên các anh em phải hao đi cây bài hôm này thì tất nhiên các anh em phải lấy cho mình cây đầm cây già hoặc cây ri ha ván này các anh em bỏ này chấp nhận bỏ đó thì các anh em hao đi cây già cho mình vài này đi rồi ván này các anh em chơi được các anh em bỏ đúng không đó thì tiếp tục bắn sâu đi đó bắn sâu thì các em vào thế ví dụ như à, ba cây này đi ha thêm một hai nữa đi đó. thì đây là cái gọi là bài gọi là bài cao hoặc là bài liên ha đều có thể có thể các anh em chơi được cái ví này thì bây giờ tất nhiên các anh em phải hao đi cây hai này cho mình đúng không thì có nghĩa là chấp nhận các anh em sẽ bỏ được cây hai này vào trong đây chờ đợi bắn sau và mình sẽ lấy ra được cây à, già hồi nãy đúng không anh em đó thì cách tráo là như thế nào thì nói chung ra thì các anh em phải nhanh tay lẹ mắt thôi đúng không em? hở một cái bài đúng không đó là các anh em chỉ cần đút vào đây thôi này. đúng không em? mình làm chậm cho anh em thấy đó ha đó mình chỉ cần để vào đây mình lấy ra cái già cái em ha đó đúng không anh em thì bài như vậy có nghĩa là một là liên liên là có nghĩa là bà ba con còn này gọi là ba cây anh em nha đó bài này là lớn nhất này là các anh em có thể ăn hết của người ta đúng không đó một trăm tuyệt đối luôn đấy thì tất nhiên các em ờ, phải nhớ hao đi và lấy ra cái đó đó thì bán sau cũng như vậy thôi anh em các anh em nhìn trong nút điểm của anh em thì các anh em cần hao hay không là các em nên nhớ đúng không hoặc bán bắn sâu các anh em không cần hai cái hai nó đi cũng được đó thì các anh em đợi bán sâu nữa đúng không đó. gọi là bài ba cây đó đấy mình chỉ test sơ qua cái ví này thôi còn ngoài chiếc ví này ra anh em nhé đó. cái ví này là gọi là máy nhật anh em nhé anh em nên nhớ ví này gọi là máy nhật nha bảo hành cho anh em chơi chọn đời luôn chiếc ví này đó các em nghe ha cực kỳ là êm và nhẹ luôn đó anh này không đó và dạ, cái này không chơi nữa các anh em chỉ cần ấn nhẹ cái nút này thôi là nó sẽ ra cái bài đúng không anh em đó, bảo hành cho anh em chọn đời luôn chiếc ví này da dạ, của nó cực kỳ là tốt luôn anh em nhé đó các anh em không da dạ, cực kỳ là tốt và hiệu quả luôn đó ngồi chiếc ví ra đó, thì bên lộc còn chuyên cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chơi máy đánh bài ha máy đánh bài hoặc là áo đổ bài hoặc là quần đổ bài hoặc là bầu cua tôm cá nói chung là các anh em cần chơi môn gì bên cơ sở mình đều cung cấp cho anh em đấy thì anh em xem nhớ đăng ký kênh cho bên cơ sở là Phúc tài nhé và đồng thời liên hệ mua hàng đặt hàng qua chiếc ví này á, thì các anh em liên hệ 0786 hoặc là 0786 041224 sẽ gặp trực tiếp mình nha thì mình xin chúc anh em năm 2021 này ở mùa dịch này thành công ha, rực rỡ và ở nhà anh em nên nhớ ở nhà chơi cờ bạc thôi anh em nhé đừng đi đâu nha đó chào anh em